Thầy, thầy cái bài viết về thờ dục thi thúc thì bài ấy là do Thanh nghĩ ra hay là thầy gọi nghĩ để không chính nó nó nghĩ ra nó chính nó nghĩ ra sau khi thầy nói con nhỏ này nó cũng khéo thiệt nó biết cách để mình nghĩ ra để mình làm gì vậy cho nên như vậy mà thầy mới thấy được cái đầu óc một cách rất là lạ kỳ thay vì cái ai nhận thực phẩm bất tịnh thì nội thức thực phẩm bất tịnh không nó dạy nó rất nhiều thế nhưng mà cái chỗ mà nó đưa từ cái chỗ mà nó đạo học hiểu biết để mà nó nói đến để gợi cái lòng thương yêu của mình đối với những con bò cái này, những cái con gà à, con gà nó khép chặt ở trong một cái một cái hộp như thế này nuôi con gà để nó đẻ nó đốt đèn sáng trưng ở trong đó hết để mà để là cái trứng một bên thì uh, hai gan một bên thì ba gan yeah. cho ăn đốt đèn cả ngày cả đêm còn con heo cũng vậy nữa con ờ, con bê cũng vậy nó đẻ ra rồi thì nó nhốt con bò mẹ riêng ra con bò con nó nuôi cái khác với nỗi mà thầy có thành tích nắm vững hết tất cả những cái cái cái cái, cái trại chăn nuôi ở đâu ở mỹ đó <laughs> thầy cái tài liệu đó nếu sau này có sau xin hai bài bài về tác pháp của thường với bài quán nói thành nó có nhiều nhiều bài lắm con thầy sẽ ừ, sẽ, sẽ đưa mấy con nó nói không nó nói rất rõ một một năm vậy á ừ. ở nước quê kỳ nó sẽ tiêu thụ bao nhiêu con gà bao nhiêu con heo bao nhiêu con bò thì nó thống kê về nước đó mà đi cuộc hết <laughs> cái đó cái đó rồi nó chia mua chở qua Việt Nam nó bán nó bên thị trường của Việt Nam bao nhiêu bao nhiêu tụi nó tính hết ghi gớm thật nó những cái cái cái, cái đọc nó nghiên cứu vậy thầy nó nếu mà không có thế thầy cái tôi chúng con có thể để một lượng sách hàng cổ của cái cạnh để tham khảo để làm được không nói chung là cái tri kiến của mấy con mà cái tri kiến của mấy con nó cần thiết lắm mấy con bởi vì đây là mình triển ra cái tri kiến hiểu biết của mình bằng sự thật để lợi lại cái lòng thương yêu của mình khi thấy con bò cái mà nó nó cho ăn cái bồ sữa nó hồng thứ gì nó phải treo lên mấy con để dùng máy nó vớt con bò cái để mà lấy sữa cái rất là khổ đau cho nên vì vậy mà nghe rồi thầy nói thật sự hết muốn sữa thầy không có tập ký hàng ngày nếu quan tâm đến chỗ này mà chút thì chỉ cần đọc một hai tiếng đồng hồ thì không biết bao nhiêu tư liệu để biết đó thì đó lại đương nhiên nắm được vấn đề đâu có thể biết đầy các dữ liệu ấy thì con thấy cái này nó thực tế quá mà mà nó gây được cái lòng thương yêu của mình rất lớn nó rất là rõ ràng cho nên người ta không hiểu biết rồi người ta thấy uống sữa này kia được thế nhưng mà khi hiểu biết cách thức mà người ta nuôi người ta lấy sữa người ta ừ, từ con bò con mà ra nó không bao giờ được con mẹ bò mẹ liếm nó chút nữa nuôi kiểu đó từ từ con gà mà nhốt lấy trứng thì nghe nó kêu dạ, dạ. rồi với con heo rồi con gà mà nó nuôi mà lấy thịt mà thịt mềm thịt này kia nó cách thức nó ở bên nước của nó nó ăn cái loại thịt mềm như thế nào nó nuôi con bò đó là con heo đó nó như thế nào nó, nhát ác thấy ghê cùng nó làm cho con vật quá khổ sống một cách chật chội luôn đó, thì mấy con thấy trong cái vấn đề đó mà nếu mình không hiểu làm sao mình gợi được cái lòng thương yêu của mình mà trong khi thế giới người ta đang dãy đầy điều cái tài liệu đó quá thời mà mình không làm rồi cái sự mà kiến thức hiểu biết mà mình có hiểu biết được không? thầy nói nếu mà mình không học đọc mình không hiểu biết gì hết thì ai việc cho mình cứ ăn thôi mà thầy đưa những cái tài liệu ra nghe tới giật mình đạo tài liệu đó phía ngoài nó trong này Phật học có mỗi tháng nó có ra một cuốn mỗi tháng ra cuốn cầm không có mua được. Ừ, lẽ đương nhiên là có nhưng mà điều kiện là mình cứ cấp đầu của mình bây giờ cái lớp chính tri kiến đó mình mới triển khai ra để cho cái tri kiến của mình hiểu biết để từ cái hiểu biết đó đó mình mới thấy thấu sâu xa đi và đồng thời cũng lấy cái này để mình mới nói ra cái đạo đức nhân bản để cho mọi người ẩm thực họ mới thấy được cái nỗi đau nó nói thực tế mà nó cụ thể nó có bằng chứng đàng hoàng chứ đâu phải mình nói cái chuyện mơ hồ đâu rồi thử mình đặt thành vấn đề trong khi mình luận mình biết đặt thành vấn đề như mình bây giờ người ta nuôi để ăn thịt người ta nhốt mình như thế này rồi người ta cho ăn mình cũng ráng mình sống mình ăn cho nó mập ra vậy rồi tới chừng đó người ta đưa vô lò sát xanh để thịt mình cho nó mềm <laughs> à, bữa nay Việt Nam mình nó mình này nó mở cái lò sát xanh từng cái xanh ví dụ như con gà đưa vô cái nó có cái máy nó thấy cái là rồng lùng hết trơn đưa vào cái máy kia nó cắt cổ lấy máy đưa vào kia nó chặt xịt một ngày là mấy trăm ngàn con gà thì mấy con cứ nghĩ thì chúng ta cần phải hiểu nhất là trong cái giai đoạn mà chúng ta đi theo Phật giáo mà học cái tâm từ tâm đi thì chúng ta cần phải mà khi những cái tài liệu chúng ta nói lên thì chúng ta hoàn toàn chúng ta nói lên cái đức hiếu sinh của chúng ta nó làm cho mọi người khác người ta đọc đến người ta cũng xúc động đó là cái lợi ích lớn mà từ đó nó ngăn chặn được cái tâm cái tầm giáo ác thì trên cái cái cái nền kinh tế mà thế giới bây giờ người ta nhắm vào cái lời cái tiền bạc nhiều người ta làm như vậy chứ thật là cái khổ cũng phải là vật sống trong cái thời gian 6 tháng 5 tháng anh quá khổ anh ghê của khổ những cái tài liệu như vậy chúng ta học để rồi chúng ta thấy còn gì mà ăn còn gì mà uống còn gì mà ham chính đưa ra những cái đó mới bởi vì hiểu được cái mục đích quán thực phẩm bất tịnh là gì để ngăn chặn cái lòng tham ăn của mình vậy mà đưa ra cái hình ảnh đau khổ đó chúng ta còn muốn ăn nữa phải không cái hay cái chỗ đó nữa chứ chứ nếu mà chúng ta biết sử dụng cái này nó chặt lắm mình quán thực phẩm bất tịnh mà sao lại nói nuôi gà nuôi heo trong này mình phải hiểu biết cái áp dụng được cái chỗ đó mà phải có cái cái, cái đầu óc hiểu chứ để làm cho người ta ngăn chặn cho nên cái mục đích của chúng ta học quán thực phẩm bất định là gì cái mục đích nó là làm chúng ta nhàm chán cái ăn uống mà giờ nghe cái chuyện mà đau khổ của lời dạy này chúng ta có nhàm chán không nó hơn là cái chúng ta quán mà suông suông có phải không con nó quán run run chứ thở tôi uống không sao <laughs> nhưng mà không ngờ muốn uống được giọt sữa trời đó tôi con bò nó xỉu chân xỉu cắn nó đau đớn nó vô cùng nó mới có được giọt sữa chúng ta cho nên trong những cái bài học của chúng ta từ đó nó từ chúng nó thấm nhuần thấm nhuần từ đó chúng ta thấy chúng ta không còn thích sữa nữa chúng ta không còn thích ăn uống những cái ngon dở do cái hiểu biết đó nó thấm nhuần như vậy là thầy muốn cho mấy con cũng đều hiểu như vậy mà mai có một cái một cái tủ sách của quyên thân á nó cái tủ sách là cái đầu của nó nếu sự ra mà đọc bây giờ mà đọc để mà biết ông nội đọc nó hết mà sự thật ra nó cũng chưa chắc đã nó mang vào trong này cô út nói nó mang hai tủ sách chứ sự thật thùng sách là hết sức ba cái kinh là hết mức nhưng mà cái này nó đọc ở đâu á nó qua ở đây có lẽ nào đã qua cái khóa này hồi ở ngoài rồi sư thầy pháp thân cho nên ở đây chỉ có viết lại thôi chúng ta chỉ viết lại mình viết có hệ thống viết cho chúng ta đọc nghe từ cái thực phẩm bất tịnh cho đến cái vấn đề nọ vấn đề kia nhằm vào để hướng dẫn cho chúng ta để đi trên cái lòng cái đó là cái ngay cho nên nó dám đem áp dụng cái tiểu dục chi tiết vào cái chỗ mà bất tịnh với nhau còn cái ghê gớm cái đập nhiều khi chúng ta chưa biết chúng ta ra bây giờ cái cái cái thể dục tiếp xúc chúng ta biết như thế nào chúng ta chưa có hiểu cái chỗ này đâu mà bây giờ nó đang hiểu thì nó thật sự cái đầu óc này thông minh thiệt đâu phải biết áp dụng cái chỗ này để mà ly cái cái tham ăn của chúng ta thì con không thấy cái chỗ đó cái gì cái gì mà tắt hơn là cái chỗ mà mình biết đủ rồi mà còn thêm nữa chứ cái tâm tham của mình thấy cái này cũng ngon thôi thêm thêm chứ phải không nó còn thấy hay nó có chỗ đó là cái chỗ mà nó biết áp dụng đó chứ biết áp dụng giờ chứ như vậy là sau khi nói rồi những cái này mà khi hướng dẫn nó đặt sẵn ở trong cái đầu nó rồi áp dụng về cái sự hiểu biết bởi vậy thầy nó lấy cái từ cái tri kiến cái định vô lậu của phật mà triển khai cái tri kiến của mình cái ý của mình dẫn đầu các pháp nên mình dẫn vô những cái đúng thì nó sẽ giải tỏa được cái tâm của mình nó xả được tâm mà không bị ức chế cho nên hôm nay mấy con thấy rõ cái thiền nào ức chế và cái thiền nào xả mà xả tâm bằng cái gì chứ đâu phải xả cái niệm bằng cái ức chế của chúng ta đâu nó hoặc là chúng ta tạo ý sơ sơ cho nên chúng ta biết rằng con đường chúng ta đi đúng không còn sai nữa nếu mà không có cái cái định vô lậu cái tri kiến giải thoát này làm muôn đời chúng ta đều bị ức chế không làm sao mà chúng ta thành